Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ 4 ngày 6 tháng 10 năm 2021, tức ngày 1 tháng 9 năm 2021 âm lịch, ngày Đinh Hợi, tháng Mậu Tuất, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Đinh Hợi hôm nay là kỷ Tỵ, Quý Tỵ, Quý Mùi, Quý Sửu, Quý Hợi. Con giáp xung tháng Mậu Tuất là Canh Thìn, Bính Thìn. 1. Tử vi tuổi Tý. Chính quan trợ mệnh giúp công việc của người tuổi Tý đang trên đà phát triển rất tốt, bản mệnh thể hiện năng lực bản thân một cách xuất sắc qua chính những nhiệm vụ hàng ngày được giao. Tinh thần trách nhiệm cao, bạn hoàn thành những gì được giao phó, dù khó khăn đến đâu cũng không nản chí. Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc gây trở ngại cho chuyện tình cảm của bản mệnh. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy đang có những cơn sóng ngầm, dù không ai trong hai người nói ra nhưng tình cảm đã phôi phai tự bao giờ. Người độc thân chưa tìm được cơ hội để ngỏ lời với người mình thầm mến, dù yêu thương rất nhiều nhưng có lẽ bạn vẫn nên đợi tới thời cơ thích hợp vẫn hơn. Đừng cố gượng ép bất cứ thứ gì trong tình cảm nếu không bạn sẽ là người tổn thương đấy. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, hợi. 2. Tử vi tuổi sửu Người tuổi sửu hôm nay có thể sẽ gặp phải những rắc rối trong chuyện công việc. Sửu tuất tương hình, công việc trục trặc, lại thêm có kẻ buông lời thị phi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thanh danh của bản mệnh, khiến cho con đường sự nghiệp của bạn gặp phải không ít khó khăn. Thêm sự xuất hiện của thương quan khiến bạn dễ bị mất tập trung bởi những chuyện xung quanh mình, để cảm xúc dẫn đường làm việc theo cảm hứng nên hiệu suất giảm sút khá rõ. Nếu không sớm chấn chỉnh thái độ làm việc của mình, bạn có thể bị cấp trên khiển trách vì thế. Nhưng thổ vượng cũng thể hiện sự bảo thủ, cố chấp và cứng nhắc. Bạn chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân mà làm những việc khiến nửa kia rất buồn và thất vọng. Tình cảm của hai bạn có thể sụp đổ bất cứ lúc nào bởi sự ích kỷ của chính bạn. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, dậu, hợi. 3. Tử vi tuổi dần Tam hợp cục mang tới thuận lợi trong sự nghiệp của người tuổi dần nhờ những suy nghĩ đột phá, sáng tạo. Đây là cát vận, bạn cần tận dụng để vươn lên tạo dựng chỗ đứng trong sự nghiệp. Nếu đang có cạnh tranh thì bạn nắm phần thắng nhiều hơn, lại thêm thiên ấn nhập cục giúp những chú hổ rất vượng quý nhân, luôn nhận được những sự trợ giúp rất kịp thời. Hôm nay quả là một ngày may mắn đủ đường với bạn, phương diện nào cũng tốt nhưng không thể ý lại vào vận may mà lười biếng. Chỉ cần lơ là một chút thôi là bạn sẽ chảnh màng đánh mất thành quả bao lâu này tích cóp được nên hãy chú tâm hơn nhé. Ngũ hành xung khắc gây ra một số trục trặc trong tình cảm lứa đôi. Các cặp đôi hãy dành thời gian thêm cho nhau. Trời mùa thu đang đẹp, không khí lãng mạn ngập tràn, Ngại gì mà không tạo thêm những kỷ niệm đẹp bên nhau, xóa tan khoảng cách để tình yêu thăng hoa rực rỡ hơn nữa. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ, Tuất. 4. Tử vi tuổi Mão. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, người tuổi Mão có lục hợp quý nhân chỉ lối, đường tình cảm thăng hoa rực rỡ. Con giáp này sẽ đón nhiều tin vui về tình duyên, người độc thân đang có cơ hội thoát ê cực cao, Tình cảm gia đình được vun đắp qua từng ngày, yêu thương gắn bó, đoàn kết bên nhau. Gia đình là hậu phương vững chắc để những chú mèo yên tâm phấn đấu cho công danh sự nghiệp. Với người làm kinh doanh, chuyện làm ăn tiến triển tốt đẹp, các đối tác đều cảm nhận được thành ý của con giáp này, giúp cho việc hợp tác trở nên suôn sẻ hơn. Vận may tài lộc của tuổi Mão cũng đến từ đây, hãy nắm giữ cơ hội của mình nhé. Với người làm công ăn lương, Chính ấn giúp bản mệnh được đánh giá cao về năng lực cá nhân cũng như tinh thần cống hiến hết mình vì công việc. Rất có thể trong thời gian tới bạn sẽ được giao thêm trọng trách, cần cố gắng thể hiện để giành lấy cơ hội thăng tiến. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. năm Tử vi tuổi thìn Tuất thìn tương xung, chuyện tình cảm của người tuổi thìn có phần xa sút Quan điểm cả hai luôn trái ngược trong khi ai cũng muốn bảo vệ ý kiến của mình, muốn người kia làm theo ý mình, cứ thế tranh cãi bùng nổ, mâu thuẫn nảy sinh. Cái tôi của bên nào cũng cao đến mức lấn át cả tình yêu dành cho nhau, cả hai đều cần xem xét lại thái độ của mình. Thực thần lại báo tin vui tài lộc với những người làm nghề tự do. Bạn có thể kiếm được những mối đầu tư đầy triển vọng. Hãy nhanh chóng đưa ra quyết định phù hợp, tránh để người khác giành trước mắt. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng Tây Bắc phía ngoài nhà bếp, bếp lò, tổ chim hoặc lồng chim,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 bạn nên tránh kiện tụng, tranh chấp với người khác vì sẽ rất dễ nhận phần thiệt thòi. Tốt nhất là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có, giải quyết bằng thương lượng, hòa hoãn vẫn là thượng sách. Hòa sinh thổ, chuyện tình cảm của bạn vô cùng hạnh phúc. Hai người biết hòa hợp với nhau, giao tiếp cởi mở hiểu và tôn trọng nhau hơn. Cả hai luôn sẵn sàng chia sẻ và tâm sự với nhau mọi vấn đề rắc rối mà mình gặp phải để cùng nhau tháo gỡ. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 10 năm 2021,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 Người độc thân chẳng còn cô đơn mà đã có cơ hội rõ ràng hơn để tìm được người chung lối. Người đã có gia đình có được những niềm hạnh phúc tuy bình dị nhưng vô cùng lớn lao. Hạnh phúc gia đình cho bạn thêm nhiều động lực để phấn đấu cho tương lai của bản thân cũng như những người mà mình yêu thương nhất, tạo dựng cuộc sống tốt đẹp cho cả gia đình. Tuy nhiên, kiếp tài cản trở, việc kiếm tiền của con giáp này trở nên khó khăn. Vốn dĩ cách thành công không còn xa nữa nhưng vì nhẹ dạ cả tin mà mệnh chủ có thể sẽ phải trả giá đắt mất tiền hao của. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, tị, tuất. 8. Tử vi tuổi mùi Cục diện tương phá báo hiệu tiểu nhân xuất hiện khiến cho công việc của người tuổi mùi gặp rất nhiều trở ngại. Bạn khó lòng hoàn thành công việc hiệu quả như yêu cầu khi mà kẻ ghen ghét luôn tạo khó khăn, bới móc những lỗi lầm không đáng nói, cuối cùng khiến cho công việc đình trệ. Hung thần này còn gây ra ảnh hưởng lớn với con giáp này trên phương diện tình cảm, nếu đã có gia đình, tình cảm giữa bạn và người ấy đang có dấu hiệu dạn nứt. Vốn dĩ mâu thuẫn tiềm ẩn từ trước đó, nay gặp thời cơ bùng phát, khiến cho cả hai đều mệt mỏi căng thẳng. Bạn cần phải quan tâm và tâm sự với đối phương nhiều hơn. Ngày có thổ vượng cũng khiến sức khỏe của bản mệnh sa sút, nhất là người có tiền sử bệnh dạ dày, người sinh hoạt thất thường, người lao lực, làm việc quá sức. Nếu không chú ý hơn tới chế độ ăn uống ngủ nghỉ thì rất có thể bạn sẽ vô tình khiến bệnh tình trở nặng đấy. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, ngọ, hợi. 9. Tử vi tuổi thân Nhờ thiên tài che trở nên người tuổi thân khá may mắn trong chuyện tiền bạc. Bạn có thể sẽ nhận được cơ hội để cải thiện tài chính và tăng thu nhập. Tuy nhiên, bản mệnh cũng phải biết lường sức mình đấy nhé. Đừng quá tham lam để rồi vừa kiệt sức lại vừa bị phân tán tiền bạc cho cả những khoản đầu tư vô lý.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 Đừng quá nóng nảy và vội vàng tìm cách phản kháng. Hãy dùng hành động thực tế để chứng minh cho mọi người thấy bạn có năng lực ra sao. Đến lúc đó, kẻ tiểu nhân cũng sẽ không thể làm được gì bạn. Thổ sinh kim giúp mệnh chủ luôn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ hết mình của nữ kia. Nếu công việc gặp bế tắc, đừng ngại ngần tâm sự với người ấy, hai người cùng suy nghĩ sẽ tìm ra hướng giải quyết nhanh chóng hơn nhiều. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ quý nhân phù trợ, thìn, thân, tuất. 11. Tử vi tuổi tuất Thực thần nhập cục mang tới cho người tuổi tuất những cơ hội kiếm tiền rõ ràng hơn. Cơ hội làm giàu đang ở rất gần với con giáp này, bạn tìm ra con đường phù hợp nhất để cải thiện tài chính và tràn ngập tự tin rằng mình sẽ sớm chạm tay vào mục tiêu mình mong muốn. Con giáp này hãy mạnh dạn tiến hành những kế hoạch của mình đi nhé. Đừng quá lo lắng về những chuyện chưa xảy ra, đôi khi chúng ta cần phải mạo hiểm mới có được thành công như mong muốn. Ngày có can bính hỏa tương sinh chi tuất thổ, con giáp này được người ấy trao gửi tình cảm rất nhiều. Bản mệnh hạnh phúc khi sống trong tình yêu, nhưng đừng quên là tình yêu đến từ hai phía, bạn cũng cần phải thể hiện điều gì đi nhé. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, dậu. 12. Tử vi tuổi hợi Hôm nay, điểm báo tử vi cho thấy hung vận của người tuổi hợi khá lớn, lấn át cả cát vận. Con giáp này cần phải đề phòng sẽ gặp những chuyện thị phi, đồn đại lung tung ảnh hưởng tới sự nghiệp của bản thân do thiên quan gây rối. Trong những lúc khó khăn, đừng ngại ngần hỏi xin sự giúp đỡ từ người khác. Chắc chắn mọi người sẽ nhiệt tình cho bạn lời khuyên phù hợp thôi. Thủy thổ bất dung, đường tình duyên ảm đạm. Con giáp này quay cuồng với chuyện công việc nên chẳng có thời gian để chăm sóc cho người mình yêu, cuộc tình đầy những trái ngang chắc trở,